khave chilai ni na kyang wa na pa te wa ma le mo ai ka le na pa pi te o izong na happy father's day na kichi bo le hi <laughs> da ni na me te pa te ni hong pian kia the na ding na hun phaung pya upate izong popi mi te tunga izong na lungdam ma ma ing ina pai pai pa ni me te in ka gen pa te ni thu gen ni nong chi changa ka gen no tampe ma emon Um, ina paten ni ong piang khiat na ngak ni na mo powerpoint pen bị dan hiện ni ma okay paten yong pian khet na pian pa ni na ama sai na paten yong pian khet na akibol ma bằng hôn bang huniam chile 1972 tôi to kha zakwale som sagi le ni kumina official ông ong ki bolina ayang na, tua tua official ông ki bol thấy na ngina ama sai na i mi tampi takina mete amun anun tak naw hi zongena ahunte u na sa dina na pekhia ina na phulina to changena hirana ong piang khia hi ina to hiran ong piang khia theina dina athu ikan kan changena ni chileng american te i tang thu sunga enni chileng pen ni dang la ya pen women rights achi omnailo na pin atatak pen pasal pasalte na a rights anei zoding toki bang na pina i nu te ni ong piang khema sa chi chia de alam dang ma ma khat เป็นมออินะอีแมนไรท์เอ็นเป็นอีแมนไรท์เนี่ยจะปาตันอีอมมาซาอินเตจะคิอุมมออินะไอ้ยังอินะอ่าวูแมนนูนูเตนะอามาองพียงเขียจังอินะอีนูเตนี่องค์บอลจังอินะมีปอคดินหอยสาอายังอินะมีปอคดินเป็นฮิเตเป็นคังลุยไว้ฮีอีนาวปังไว้ลัวฮีปาเตนี่อีบอลดิงเป็นเซนปีโลจินะปอคดเตนองทุกิมโลอุมออีน่ะตัวคิดจังอินะอ่า Mother's Day te Mother's Day pe atata kina na tu khazak kwale som le li ina องคิสังอินะตัวเป็น president Woodrow Wilson อินะอามันตัวองคิสังหุ่นลายตะกินะบางทียันจิเลอีฮินูเตนี่อากิบอนเอาเป็นฮีอเมริกันเตอีอามังลายาจิเลงเป็น that tender gentle army the mothers of America เจียมอนูเตอปะตัวนาอินะตัวนั้นนะองชีนะนูเตเป็นอันนุนเนี่ยมามานูเตฮินะอเมริกันอีนูเต a mothers of American ong chingya dina to to ong kipa to hina pin to i view to i ong pian khian na chụp pen pasal ter ong sang zo nai lo ma ina twara na ông sang zo lo chang ina bằng ông piang hiam chi lệ tu khat zakwa le giat chang ina nu mei khat grace golden clayton a chi khat mà, ma ina a bangale uh, mining Explorer a chi ome mo virginia a banga uh, leisung tona leisung to te na sep pen ong kwang ong kwang chang ina to tenga mi tampi ong si ina mi tampi ong si chang na papi ai zong ai zong za a pokhat research ka bola le pokhat ten za wal chi pokhat ten za ni wal chi pokhat ten za thum wal chi ati cha ken mu thei loina a yang ina za wal lim lim ni mete za wal papi ong si chang ina to la ka pen to golden clayton e a pa zong ong ki helmo he hi pe ama pen uh, grace golden ma apa à, ong ki hel chang ina aman uh, pate i pa toy no ma chang ina ong propose ma mi te nga, pate ni bol ni ina i hiran ina pate mi tam pi takana ong nu sia ina ina pa toy na ai om à, lai a à, chian lai te me te bang za dạ takina uh, honor i za dạ tak na pya khwai yam china ong propose chang ina twani ong ki bol hi khat ve ma ong ki bol chang ina tua pen อัตโนตุงอังกิบอลปะโลกุมสิมาองกิบอลดิงาองกิเลตขันนไยโลสวักมอดตัวคิดจังยินะตัวอีตัวโจอัอลโลจังตัวโจอัอลโลจังยินะนุเมฆัดตูขัดตกตูขัดจักวาเลกว่าอามายอามายกุมจังฮิปะเวมออามายกุมจังยินะสโนราสมาร์ทดอทอจีองอมเลวเลวตัวยินะปาเตนีองเปียงเขียนหน้าเป็นอี nu te ni akibon na hang le to khit chang ina a energy vis achi panina i tha ong nga emo nu te ni akibo na pana alung sim sukha loi changena ama pen apa pen lo kho mi lo kho mi hina to khicha gam sungar kap asem nge mi hina aman ta tapa pen nga nei to khichang ama to hile unaw gok ama pen numai khat bek to khicha apa pen azi in nu se khin ta ina ata unaw gok pe apa bekina i khan so chi amu changa apa pen thupi salwa e thupi asak changena aman pen À, a no asi khit chang hena a à, idea ano in ano siya to apa ina uh, amaw teng akhan suwa teng to nute ni ongki bol teng to idea ongki nga ina idea ong nga ina to i tu khasa kwale kwa chang ina uh, upate upate suak de ma e paw ina amaw pen spoken ministerial association china mo to tele to ki chang YMCA china youth department te kya nga ong kha khat sung ina i pate ni boarding ina ong convince a ong zo suak mo ong zo chang ina อมันเป็นอปาเตปาเตนีอบอดิงเป็นอปาอีบัดเดียบอนอมเซอตัวเป็นจุนคานิคัดอนุจุนค่ะ first Sunday ฮินะนิงานีตัวกิตัวกินะไอยังยินะอาฮีปาเตนีบอดิงเป็นองสางุหินะปีนอินะอันูเตนีไม่ขาดตัวองค์กินหายลอยนะอีกยิ่งดิ่งหุ่นดิ่งอมโลไอเตจีนะจุนค่าตัวนี้นะจุนค่ากาทุมนาจีนะองค์ทุก ทุกิมนาองในอุโมนตัวนี้นะตัวเป็นจุลค่าสมเลกว่านี่อีตัวขัดจักวาเลสมฮีนะอามาสับเป็นเป็นอีองค์ิบอลีนะตัวนี้บังเลตัวอามาสาอา grace อีสังเงนะองค์ิเทปีจอมอสโรนา sonora ina ong bol chang ina mitam pi takena ong thei pi ina to hun chang ina lingpak hitanga ipate imu dana mo lingpak ong ki suang ina tuni bang ah, park a hi teven nasema ama mo thu thei saloi ahang pen ama ahang nei emo park a san pen a hingte a ding china ko ina akang pen ong nu se sa te a ding china apate pa to ina ina na koi ji zia omo to khit chang ina to pa te ni toran ong piang chang ina ento to to ni chileng i official taka ong piang na amasai na president uh, Woodrow Wilson ina tu khadzak kwa le som le gokina amau i in kwan bekina pate ni ong pa toy mo mikimina apa toy ding chi again changina ki sang zo nai lo hi manina to kumina pate ni ong pa toy u hi to khi changina akika kum giat aching aso changina uh, president Calvin College achi ina a pale tate ki kal amau i ki zop na akhan sem sem nangina mete uh, pateni kipsakni china ama i tu, to i bangchatia president sai swak ve mo to to sai ong thu ina pateni ong kipsak swaku to ki changina a tu khat sakwa som guk le guk changina president lyndon uh, johnson ati ina executive or order pia ina to pen to pen bang hiam chile president pana a force danu swak mo i a uh, site to sakena to to june kha kal thum na pen ong kip sak swa ke na to ni a ah, ki pan ina jun kha kal thum na pen pa te ni ong ki bol hi to khe chang ina tu kha zakwa som sagi len ni ong tun chang ina president richard ah, nixon ina accept hun to ong ki to ke na aman pen i congress te i kyanga ong pass ina ah, official taka mi te khem pe leitung bupina national holiday dinga me te uh, ama uh, pa te ni apa toy the na dingina to ni pen ong kip sak ินะตัวนี้อาคิปันเป็นจูนข้ากาชุมนี้ตายนะปาเตนิกิปะตัวฮีจีองเกนวมีตัวเป็นบางเฮียนจีเลตัวสโนราอีอาซิโซกุมกกอชินนาเฮนะอีปาเตนิอเปียนเทนางานุนตานาองเปียนนุเมแต่อีนะองสีโลหังนะอามาองเปียงแคปะโลหินะปินตัวนะอามาเทหังนะเอ็นปาเตนิอปะตัวเทยองสวกมออินะฮีเป็นปาเตนิฮิอีเปียนแคนาฮีนะเกนเป็นปาเตนิเปียนแคนาเบคฮิโลนะไม่แต่ปาเตนิทุปีนะ าปอขัดจงเย็นนวมอิงนูเตอีทุปีนาเป็นเยนอเกนกิตามจเป็กเป็กินะอยังนะปาเตอทุปีนาอเกนเป็นมีกิตอมมะมาอินะอีฮิรานินเอ็นเจนนี่เจลงเป็น นูเตเป็นอทุปินักกิมุโซหัมตังอาหางเป็นเอกิขอจอมอกิขอจอยนะอีปาเตเป็นอามาเป็นอทุปิมามาหินะเป็นอทุปินาเป็นเอียดิกิลังลคอลอยจะอทุปิโลตัวองกิบังเกียวินะตัวอทุปินาปอคัดองเกียนนอมอิงเสียเจมปาปุยอเกนนะสุงะบังเฮียมจีเลลายเสียงทูสุงะเป็นปาอากิจิกัมมัลเป็นบังซาอมเฮียมจีเลจเกยเลสอมงาเลนีอมินะนูอากิจิกัมมาเป็นจันีเลสอมลีละงาอมฮีจีเอ็นเป็นอิงไงสุนาเป็นนูเต ียทุปีมาไม่จะรู้แบกแบกอากิสัมเดียงไงสุนีนะไอ้ยังงี้นะลายเสียงทวีเป็นป้าอาชีเป็นตั้มปีตักอ่านั่นเป็นเช่นนักเรียนเขียนนะอาเขียนหน้าบางยามทีเลยป้าเตอิมอมพวกอัตมจานไม่ได้ป้าเตอองเซฟสักเดียวองมากไก่เดียวองกาสวนปีเดียวอัตมลวดนาเป็นองลักเขียฮีตุนฮีอัสลายะอ็นนี่จีแรงฮีเป็นฮีกงหลักเตเป็นยาด็อกเตอร์เปาคันคาอีองเกียนเขียนนาปนาหอยกระสักมามาเต็งกงหลักฮีนะอามันเป็นบางยามทีเลยป้าเตเป็นอ่า a thu pi na bang hiam chile pa te kyang panin thu phaung pai hi chi to khi chang ina pa te kamalin wang lian hi chi mo ina bang hiam chile ka neo lai na ke uh, ka pa to bel tam ki thwa khalo ayang ka ki thwa sun sun te pen i mangil thailo e ken pen kanai online ke sunday school ka denina ka sunday school ka na pen i pasian happy na to akhan na ni na athum na ki helden kai changa lai wan phi ni ong tung ina lai wan phi ni changa pen kapana a ke kan lai wan ding pen nai gyara ki pan ding aman pen nai gyara na ong so se se ni pi ni hi na sunday school ka pai maliana a katanu a bangale plata valei sakin ama kapaven damloi chamo ina omden ina plata valley sakin china ke zong pa ke um bangale lai kasana school lai wan pi ding hing ken le thei lo ding hing chi pai ho in ka tanwa ka thuang mangin chi ke zong i bangale athu mang lo nuam lo ina ayanga la khasave ve cha kheti long sa paye paye na tole apla ta vale sakina to cha intung ki intung ki ama ka pa pia ina tole nai gya la lang ong sat khinta nai gya la lang sat khinta ka pan bang ti yam cha tun na sanai school va pai in bang ma chilo ding hi pasian ngom pi ding hi china ongkha ina ke jong sanai school pai alam dang ma ma pen bang hiam chile kasanes sku siama no pen chik ma huna aja kai ngei lo nau cha zong ade nya lo ama pen tuani pen nai kwa ong tung pan hi hallelujah ipate im kam mal pen alam dang dan pasien koi chirana wang wang apiak dan mo pasien ina a papi te up e bang chiria pi in kwan lutang te a hi nya ding ma to ki bangena pate tunga akamanen wang anei dan pe ong chi dan lena twani pen hoi taka lai phi the hi to khi changena pate khasele tate ma ban pen กิตัดกิตัดเลียนฮีจิมอตาเตปาเตตุงอเป็นอิทุพาดิงอาจอมาบางแห่งจิเลป้าอสิมมอเตอามาเลอามาอักิบอลเสียฮีจอาหางเป็น อีวอบังองอาดีที่อิทสาเวมอลายจันทร์่งอาเกนซานี่ขัดนี่จังนางเป็นป้าสวักดิ้งขัดป้าพีเต่งปูกิสวักดิ้งอีนะป้าปูจีอากินได้โตโตดิ้งเฮนะนางเป็นป้าเต้นจ่าตากาลเป็นนาตาเต้น่งนางจ่าตากดิ้งนาตาเต้นนาตูเต้นนะจงนางจ่าตากดิ้งไม่ได้ตัวด้านตัวคิดจังอีนะ Patufa ina tate kanto le akiam na tunga kinga ma ma hi china. Pate ina pha ong piak na pen bang za taka la wang lian hiam chile ikhang tampi ronga tupa kinga sok hi chi ong tel sak hi to khi chang annexa ah, i ipate na bang ong dei sakhiam chile eitunga atate tunga bang hiding dei sakhiam chile ipa thu mangnya ni amen ta pa ane no long zo om ding ane khin zong ane lai zong om ding a hi zong ina pate ane no lo ten zong amao apate na toran ma dei sak ding hi mete achia achia lai anuai zong asangam te thuman ding a hi zong ina dei sak ding ipate thu mangnya ni to khi chang ina ipa za tak nya ni to khi chang ina ipate pa toy siam nya ni to khi chang ina ipate เป็นอีปายไปนะอีจ้ะจ้านะเป็นทศคำตั้งนี้กุมบังซาบังซาอีพัซงินไปอีปาเตมิดสุงาไป็นเป็นนาวปังไลมามาเฮียงไม่เตอีน่ะบางอะไรนังเป็นกุมซอมลีกุมซอมงาอฮีซงเินะบางซาตกาอุปานักิซาซงินะนับปาต้นนักิชวลายอะไรเป็นป้าโอเคตัวแตงอมิงป้าโอเคตัวมุนาอมลาฮิองเจ้านายโลฮิงชนะเทศคำตังดีเฮียงไม่เตอีคังโนเตบังอินคัดเว ka pa thuma angel leo leo leng kha ve ke sai khwa a ko van la ze le ka zuak ding open van la ina twani pen i khwa jing ta ke accident to kai changa to hun lai la phong chi ki nei lo ma phong la om lo mi gen ding chi la om lo is a kai le aki ze kai hita amao achi na ring thain lo khwa jing chi ta khwa jing in kapa pen na lung kham lo ai na lung kham loan ke zo accident teng to ke i ka sangam ka khazin khat to apai hi na ama kyanga pai in la vacha in la ka pa kyanga vagian in ke hi ta na om swag ding hing ina to ya thu pyang dang vagian in chi ka pa ke pai na ka pa zong to azak len cha ong pai na ong tun len cha bang chi yam chi la nang nong zakai cha ke ka lung kham lo chi mo ina bang piang chi ki thailo ipaten pen ong i dan mo apiang bangale thusia atwak di hi pa lo na pi hangin ama pen ong lung kham nya de ata te ong it nya koi mu na pai chi pen ong thei hangina gen te na nai gyar ong tung ni ngei na chi a na tung ke le pen na pa a lung kham lo hi ta to pen i thei ding thu pi ma ma mo pa te to am lai te pen to khi chang ina ตัวเต็งมุนขัดไปเปอาทุปีไอ้ทรงเงินอาทุปีโลไอ้ทรงเงินอีปาเตเกียนตั้งตั้งเลยไปอามาเป็นลุงดำมามามาตัวคิดจังตัวตัวคิดจอมินะอีปาเตเป็นมิดังโตเตะกางเงเกนี่อาหางเป็นอีปัสยานีนะไอียาดิ้งปะหอยไอียาดิ้งชั่ว kiching ờ, sai mana ong pia ka hi manina mi sangina a à hai zo a à pillo zo a à hi zongina mi to te ka ngei lo ding hi hang to khi changena ipate simmo ngei lo ding to khi changena thu um ờ, ipate langpan ngei ke ni mete bang za taka a hai zongin bang ma a thei ke zongin ide da apiang ke zo ipate pen langpang ngei lo ina ipate za tak siam ni to khi cha ipate chiam ni bo ngei ke ni in thu khat ka zak pen bang hiam chi le i mm, somehow ma ma kharina apa pen hai salwai changa hai asak lo changa apa cham ni bolena nang han i nang nang i nong makai na hangina hi chang atung hi keng nang i nong hi na nang i na thupa hang jong hi chang atung hi keng china na gene na twa zo aso lo changena apa jong khasema ma hi ding hi ven bang ma achilo hi na pin i kam malte pen pate za ta na a pi na pen bang hiam cha amai kum cha pe asi poi pe ong ong ket dik de kena a sum pe kha jong nei no na to hun chang na ong ki si kena apa nga ong thum ki khi at i chi nom na pe ipate na asung amau i a hi na lim lim pen wang nei ta hi ina pasien to di abol nge dai man mete to pate chu pi na ong gen nuam ing to khi chang atop na lim khat ong lak nuam ing ina endena ichi danina en pen นิสสิมินาอินูเตโตกิอมคอมอีปาเตเป็นโลกวันสุมจงไอจังเงนะมอไอเปอินูเตโตกิอมคอมจอยนาอิมุนาเป็นทูอิเทมาจังรงจิปังนี่อิมุนาเป็นอีปาเตอินูเตนเป็นไอียดิองเซบสักโซเลกิลอมสายเวมออินูเตนเป็นตัมปีตักองเซบสักโซเลกิลอมสาอฮีจงเงนะฮิรันลิมอิมูมาบังเงนะอินูอีองฮิรันาองฟักเทอินูนองจิงเทนางเงนะอีปาเตนเป็นกิมเลียงเงนะอามาอัตุงาองปวกกลนะฮิกิเกฮีตัวเป็นมัง ngil ngei ke ni ina inula ipain pen ong thuak sak na ong pia khen na pen kibang bang hi chi ong gen nuam ing ina lungda mama ing ina i ken hi pa te ni a ina special taka video ong bo e mo i video ong bo na i toa ong lak ning ina toa pen toa video sunga video ong zai sak na pang te ong zai sak nula pa te hi zong ina pa ong ki hel ken kasol sol hi hang hi het lo ina kiniam khat taka ong kihel a pamang poi zong ina to khichang ah, padong noi zong pathanga hi zong to khichang ina kapa hi zong pakhai so nei zong lung dhamma ma ing chi ong gen noming hi video en ni ma ao nang ke na pa tu an lung dam na lung en the dia ole na se pham chom Kadei bang bang ong lay sak in single house le sang hoi a nong ka sak lung dam mama ingay pa lung dam e hao pa tung tunga na lung dam na hong ngan thay dia hong ngan mà như ingay hao à hakata pa hao pitunga kalung dam pen na ina ลายเสียงทูสิมุนเจียกัสเซอตักเจียงนี่นะเปลี่ยนจีปันอินมังมูนาดงขัดหงสุงอินนุงซิมมามะขลุงดำฮีโตปาสุงะลุงนมนาโตดำนาและปิรนาจิมนาโตปาสุงเดกาโอมาฮิมันินฮาวอขลุงดำมะมะยงของทีใงฮาวลงดำเอป้าอมิสมินสลัดเดน i n g anne น a น o n i น g nung sigmanin k a l u n g d a Sang ni sa minung kasak in ừ, phung zong nuôi sang mani zong kalung da mama hi hi bang pa pa sen in pyang mani in pa sen tunga zong lung da mama in. Yo lo na nang bang tanu mang kong ne kang manun nang tunga pa sen tunga lung da mama. Pa nang tunga kalungdam na tampi om hi à, tuni chang dong in kela kanao nung bak na nung khoi na te kalungdam hi กองกำพักสนาตัมปีอมฮิตมาเล่ยุเอสอาฮิจังดงนั่งตุนปีนาเตฮาลินกลุงจำมามาฮีไอ้ลงมุนนวานนังเล่นาวตุงะกลุงดำมามาฮีนูเลปังีทินะนูเลปังเฮปีนาฮิจังอานูเลปงตุงะทุพาตัมปีนุ่งบอลนาเต่ตุงตอนนะ tampi kalung damni pasiani na maila thuha tampi ta hen mako una keng long khoi mana ni sim na sem miming zong ching nam lo tu kalung dam mama emo pa chang khat sang kong sai se lai ya nang to bazaar li pai chang keng chocolate tu mai chang a tu zong long lei sa kalung dam mama emo pa okay tiền sắp sẽ tổng bò ờ, in thằng dòng thuộc ý mà mạ thì sáng một tộc chiêng là nấu nó sẽ na isi banga u nga ngon wan teng mang teng ina nen se teng u nga ngon mo be kilo na lai la han chiem mama na isi banga han chiem nga na te long kan ta se mama na ima na ke nga tu ma lu da mama ngi mo ina mo tu ni paten ni ina inang i nang nang mate tu bigong sang na nam tu monggem na mingai pa akan nai na pasien inya za tang nya inna nun tang na pasien na in na lak khingya comeback to hilawina na kam kan na to lak nyen na hi manin to pen tu pi sama ma ing in ani nai na kanu na in nya kanu na za tang na na lak na jong tu pi sama ma inge ina to ki chang ina athum na hi le i ko na ta teung i thu nge sak den to pen tu pi sama ma ing in ama adang hi thei pi chiran khave chang ina ko lampan na zong mate kong hi thei pi zong om lo in khave chang om na ki gamla the ai zong ina nang ko wa ding ina mo thunget na to ong pan pi nya dina ne simina ko wa ka u na wa ding thunge sak den nong khwal na te ma ma chu pi sa to ke chang ina i câu ý mà thế i i là ngày thế dòng in à, na u lên nào pi thế cặp pi lên cặp bối dòng in sang gam u lên nào kem bèo mà thế na in na na khoa na thế dòng à, mục hiệu cái mình dòng tòa dòng thu bi sang mà mà in ena cặp nắng dòng apil à, nya thi te chin jong ge na mình pa apil nya khane mani na pasian tunga lungdam ko no mingai pa to teng ye kami obvious may tanong pa ulit sa kalunggan itong pilong tayo na meron ko yung tayo <laughs> so hira na parang inalong ano, kayo pati yung oh, sistema pati na ay isang tag limla na alam ka ginawa o isang kakawin pa ano, nung nung nakudla manong siya ko ano, nung ginawa kalilang papa hmm. so ay ito yung tayo na ito ko nung kanya no at yan ี่ยบ้านนู้นไปเจอชาวองค์เจ้าของที่ติดตาตาเนี่ยเจ้าตาตาตัวเก็ตนคนลงดมเป็ดนะบางอย่างที่เราไปดูไปุูท่างอ่ะนะแต่ตาดีดำนั่าเลยบ้านเป็นเตี้ยมตัวบ้านนี้ต่างต่างอย่างนะตัวกระดูกดำมากว่าไปวันนี้ละอุกนั่นเลยตัวเราเราก็ตั้งตาเต็มเขาต้องไปตรงเอียงไหนนะตัวบ้านมีตัวทุกข์พาอย่างเงี้ยพี่ป๊อปป้าป๊อปปาไล่วาอีฟวาจะไหนมองไหนวาป๊อปป้า Papa can hug Wawa. I love you, Papa. Papa can Wungaiwa. Papa, thank you for everything, Naiwa. I love you. Happy, happy Father's Day, Papa. May God bless you. I love you so much. Thank you, Papa. I love you, Papa. Papa, can I, what can I love you, Dad. I love. Happy Father's Day. Thank you for buying me Converses. Happy Father's Day. Thank you, Papa. Happy Father's Day, Papa. Dopa chiram na kansal na hom bentahen hom i hom nai ma ma ing lungdam papa. Papa ako ờ, kung imamaong ay Ang gawa ating ờ, nahong sapsap kalong damama Wana hoy nong nâu ko ating ờ, hong lay sap kalong damama Kena kong imama I, I love you, Papa. I love you, ít I love I I Love you, Papa. Love you, Papa. Love you, Papa. Love you, Papa. proud to say that I love you. I love you. Papa Nyonya, I love you. Lungdam loa eh, pate khen, pero to pan chupa um piak sakta hen.